VZO Group giới thiệu quy trình thi công sử dụng vật liệu VZO. Thi công nhà bán lắp ghép với gạch cờ VZO và sàn ép VZO. Hoàn thiện không cần chát, chỉ cần vào một chét. Ưu điểm của nhà bán lắp ghép VZO. 1. Tường chịu lực kết hợp với trụ chịu lực. 2. Dầm bo biên chìm trong tường. 3. Sàn, tường, cách âm, cách nhiệt. 4. Dễ dàng bố trí kiến trúc, có thể xây tường tùy trên sàn. 5. Xây dựng rẻ hơn và nhanh hơn xây dựng truyền thống. 6. Nhà bê tông cốt thép giá trị sử dụng bền lâu hơn xây dựng truyền thống. Chúng ta cùng theo dõi trình tự thi công. Bước 1. Thi công hoàn thiện móng và sàn tầng 1. Bước 2. Định vị chính xác vị trí thép trụ và tường, khoảng cách 250mm, hoàn kế thép liên kết các loại. Bước 3. Xây tường tầng 1. Xây 6 hàng gạch đầu tiên theo thứ tự. Xây hàng gạch đầu tiên được liên kết với thép đã cấy, viên gạch tạo trụ, không xốp giải lưới thép giằng gạch đầu tiên. Tương tự, hàng 2, 3, 4, 5, 6. Như hàng 1, nhưng hàng trên so le với dưới. Lưu ý quan trọng, tắm thép cột và thép đứng ra cố tường. Tiếp theo, bơm vữa đầy mạch trụ vào tường. Có thể dùng que thép hoặc đầm dùi nhỏ, dung nhẹ để mạch vữa đặc chắc. Thi công 6 hàng gạch tiếp theo, tương tự như 6 hàng gạch đầu tiên. Cấy thép đứng liên kết tường với răng trên khi vữa khoảng tươi. Đổ đầy vữa và chỉnh lại chính xác vị trí thép cho liên kết dầm ngang. Bước 4. Thi công dầm và sàn tầng 2. Trước hết, giải thép dầm bo, giằng tường, xây tiếp hàng gạch cuối cùng không có xốp. Lưu ý, định vị và cắt rãnh lắp dựng dầm tam giác trước lúc xây. Lắp dầm tam giác, tiếp theo, tấm bê tông đúc sẵn. Sau khi hoàn thành lắp dựng toàn bộ dầm tam giác và tấm bê tông trần, tiến hành liên kết cố định. Thép dầm tam giác, thép đứng liên kết tường bởi thép dầm bo bằng cách hàn hoặc buộc. Tiếp theo, lắp dựng toàn bộ tấm xốp chống cháy, mục đích tạo dũng sàn, cách âm, cách nhiệt, Tiếp theo, lắp dựng lưới thép bản sàn. Sau đó, ghép cốt pha dầm bo. Đổ bê tông thông thường, đập nén kỹ, tự dưng như các loại sàn khác. Sàn bán lắp ghép nên sử dụng ván khuôn rất ít, không cần cây trống. Thao ván khuôn dầm bo khi sàn đủ cứng. Công tác bảo dưỡng bê tông cần chú trọng. Kết cấu sàn tạo ra không có dầm cao lồi ra ngoài, dầm bo chìm trong tường, dầm trong sàn. Mặt cắt hình chữ T, mật độ dày 80cm, có thể xây tường tùy ý, bất kỳ chỗ nào trên sàn. Bước 5. Thi công tường tầng 2, tương tự tường tầng 1. Bước 6. Thi công sàn tầng 3, tương tự sàn tầng 2. Bước 7. Thi công tường tầng 3. Bước 8. Thi công trần tầng 3. Đối với kết cấu trụ chìm tường, bê tông dạng rót, tường bán lắp ghép gờ, PZO kết hợp chịu lực áp dụng cho nhà ở dưới 3 tầng, nhà nuôi chim yến dưới 5 tầng. Tường và sàn không cần tô chát, trường trong bảo bột chét, tường ngoài xử lý chống thấm và hoàn thiện sơn phủ.